Welcome to Ốc Ngố Channel. Quá quá quá. Hàng sớm là những chiếc camera và những máy truyền tin chạy bằng cơm. Ví dụ như là ốc là nam nha, nhưng mà do ở nhà nhiều, ngày xưa da trắng rồi là trắng luôn á. Có lẽ ốc bị đồn là con gái hay là BD gì đó, hoặc là tiến hóa thành một cái sinh vật gì đó mà mình không biết được, đúng không? Do cái miệng ờ, hàng sớm truyền qua thôi. Liệu trong giới Ribivasta có loài nào giống như vậy không? Ốc chắc chắn là có, nhưng mà không hề truyền sai tin như con người của chúng ta đâu. Nếu các bạn muốn biết thì hãy xem hết video này. Và bây giờ thì chờ. Với chiều cao lý tưởng là 1.500m thì Bird có thể xem hoạt động của con người đang làm gì ở bên dưới và thông báo cho những người khổng lồ khác. Vậy Bird và những người khổng lồ khác có mối quan hệ gì với nhau? Thì cái sinh vật Tên con chim này nó cũng thuộc dòng những kẻ khổng lồ Nó thường thu thập những người xứng đáng và giết những kẻ không xứng đáng Tuy nó có khả năng làm như vậy Nhưng mà Bird Watcher khá là ít làm công việc đó Vì công việc chính của nó thì mình đã nói ở trên Làm kẻ quan sát Các bạn có thể thấy sinh vật này có điều khác lớn nhất giữa nó với những người khổng lồ khác là gì không? Là con mắt Nó có rất nhiều con mắt hoạt động độc lập với nhau những con mắt này cho nó một tầm nhìn tuyệt đối rộng óc nghĩ não của nó là một cái gì đó rất khủng khiếp vì phải giải quyết thông tin của 8 con mắt riêng lẻ. Nhờ vậy, nó hoạt động một cách rất khoa học, có tính toán, có thể nói nó là một trong những kẻ khổng lồ thông hằng minh nhất. Người ta nói, cần cù bù siêng năng, ấy chết. Cái đó là thầy Hoa Hồng nói, chứ chính xác là cần cù bù thông minh. Kẻ quan sát này thì nó có thông minh sẵn rồi, nhưng bù lại, nó lại mất đi vẻ bề ngoài. Nói tới đây các bạn lại hỏi, Ủa bề ngoài quan trọng đến thế sao Đấy Bird Watching là một sinh vật có vẻ ngoài khá là hài hước Nếu cho ông thầy bói xem voi gờ vào cái chân của nó Thì ông ta sẽ thốt lên Ui nó to hơn ngàn cái cột đình Thì chính xác là như vậy Sinh vật có tên con chim này Có cái chân khá giống cái chân của một con voi Nhưng mà to hơn rất rất rất là nhiều lần Cái điều phi vật lý nhất đó là dáng đứng của con sinh vật này nó làm chúng ta cứ nghĩ nó sẽ không giữ thăng bằng được và sẽ ngã về trước sắp mặt liền luôn nói tiếp trên phần chân là phần cơ thể của nó thì ốc nhìn nó không giống cái gì cả tuy trên mô tả nó nó giống thân của một con người hao trên cái thân của nó có những cái xúc tua ngoe ngoảy ra đến với ban đầu các bạn biết kiến ba khoang không nó khá là giống với kiến ba khoang hoặc là nó khá giống với con rít con rết kèm theo đó là những cái xúc tua đưa ra toàn bộ cơ thể của nó thì là màu trắng nhạt Birdwatcher là một kẻ khổng lồ nhưng tính tình lại không dữ tợn chủ yếu là quan tâm các bạn đang làm gì thích quá rồi còn cái gì nữa trong cuộc đời tôi còn chả được ai theo dõi tôi đang làm gì à, kênh cũng chết queo còn các bạn được người khổng lồ này theo dõi sướng quá có người theo dõi hàng ngày hàng đêm sướng người khổng lồ khác xuất hiện theo cảm giác và quán tính riêng của nó phải đáp ứng các điều kiện thích hợp nữa. Còn cái con sinh vật mang tên con chim này á thì nó xuất hiện ở nơi đông người và những khu vực thành thị. Trên bảng đánh giá về mức độ phá hủy của nó là một con số không hề nhỏ, 9.8 trên 10. Điều này cho thấy sức mạnh của nó rất lớn, nhưng nó lại khá hiền. Tạm kết cho video hôm nay. Các bạn nhớ để lại một like, một share cho kênh của ông để ông lên được 5k view mỗi video nha. Cảm ơn mọi người Sắp tới thì mình sẽ làm các thử thách Các bạn thích thử thách gì có thể comment cho Ốc biết Vì làm nhân vật liên tục á Ốc thường bị mất ngủ vì nghĩ không ra được cái gì để nói cả Người ta gọi là khủng hoảng sao sinh ra video đó mọi người Làm video thử thách thì nó nhẹ nhàng hơn Mong các bạn sẽ ủng hộ các video thử thách và review star cũng như vô cài không nha Chúc mọi người buổi tối vui vẻ